流星和潮落到胸，古龙写成要草稿，一龙写女真默默，真要có做流星，应包容给。 từ trong của lũ chia mà nhỏ đây để chi lúa tua có tê mù mà lùi xa tia tu của có như do cô